Nắm mắt và cảm nhận đôi tay Sao? da dạ mềm da dạ mềm Sao có râu, tay có râu vậy? Giữa uh, bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Với em thì uh, tầm tuổi này ấy, và uh, thì em sẽ chọn cơ hội uh, 50 tuổi trở lên ấy thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ, em thì em chọn bình yên ạ, à, tại vì cơ hội thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. bây giờ các tường xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay Mời hai cô em gái nhỏ của tôi đi nào Đi đây lên sang Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước nha Bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ xin mời em Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt Ba bạn chơi và quý vị khán giả Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97 Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa Và nhà em thì ở Phú Yên À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh Sĩ quan Gấp vụ gì rồi? dạ trung ý chứ rủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái ít nhất cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ đúng không dạ có chứ có chứ ha còn chờ đợi gì nữa cô công chúa ngồi ở ờ, cái ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi mình có ở khánh hòa cam ranh luôn nè <laughs> dạ em lời đầu tiên em xin chào chị cát tường và anh đạt ạ à. em tên là cẩm vân năm nay em 21 tuổi hiện công việc của em là nhân viên văn phòng dạ hiện giờ là em ở thành phố hồ chí minh dạ quê em ở bình thuận trai ngồi ở ghế màu đỏ những cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. À, em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Ừ. Đàn hát đồ thể thao Đúng rồi như nhau. Nhưng môi trường đó là mình phải hay à, hát, hát một khúc ạ. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời thoại. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2 trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Một giặt Jones 2 trong 1 Giặt và xả tất cả trong một Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng Để mình gần lại mãi Nói lời thì thầm những điều thật thà Đã dư trong tim mình Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài Đã một lần gục ngã Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười Ồ bài hát tháng tư à. tư là lời ờ, ờ, nói dối của nói dối của em đúng không rất là dễ thương Rồi, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của à, chàng trai ờ, bên này của tôi như sao thế nào nè? dạ hay ạ à. hay. hay của em điểm mạnh điểm yếu em là sao dạ điểm mạnh của em là em múa à, dạ. là em có học qua khóa múa nào chưa dạ không ạ em um, tạo niềm vui cho mọi người ừ. điểm yếu của em là em hơi uh, trẻ con một tí quăng đồ lung tung quăng xong rồi cái vô mất tiêu trời đó giờ tôi chương trình này chưa ấy thay múa nôn dễ sợ rồi muốn mở cửa luôn á tụi muốn mở cửa luôn á tụi tụi tôi bậy bậy bậy quan điểm về tình yêu của em sao um, gái ở ghế đỏ em á dạ quan điểm tình yêu của em là trung thành trung thành thấu hiểu tình trung yêu thành từ trung thành không nghe nói vậy trung thủy trung... chứ sao trung thành thành dạ nói chung là trung thủy á <laughs> như lính lát vậy đó phải trung thành ghê quá ha à. rồi trung thủy mẫu người yêu của em là cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào cao hơn em để có thể bảo vệ được em à, có nụ cười à, tia chớp trời ơi từ cười tia chớp là cười sao tia chớp tia chớp nụ cười là cười sao nữa vậy? hốc hồn ha không hút một à. cái là hút hồn liền hút, luôn tôi thấy bên đây hút á <laughs> mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết mà hút bà nha ấn tượng như thế nào em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào ừ. em nghĩ là bạn văn là một người cũng khá là khó tính đó ghế xanh thì ờ, tài năng tài năng nhẹ nhàng tính cách nhẹ nhàng nghe tiếng hát tiếng đàn của dạ. cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn tiếng hát hơn thôi bây giờ mình sẽ ờ, nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị có thích có để ý à. có nói chuyện nhắn tin nhưng mà cảm thấy à, không ổn nên mình không không tới thí dụ như mà có, có người đúng dự ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý em nghĩ tầm 27 28 và bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè em chở ba ba mối tình ba mối tình 21 tuổi mà ta ba mối tình mình thua quá rồi thấy chưa mối tình đầu tiên bao nhiêu dạ mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2 năm lớp 9 lên lớp 10 ờ, mối tình thứ hai của em là năm lớp 11 dạ. Thôi mối tình thơ không à dạ, Mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ Ôi Chà cũng hơi hơi Chà. nhạy nhạy cảm giống bên đây ha Sao mà cách lòng Rồi sao cái mối tình thứ ba đó là sao trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em em <laughs> em ở nhà em là hậu phương ạ ừ. um, sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng 3 tháng là không không liên lạc với gì với nhau hết trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau ừ. thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục còn à. Ờ, còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết à, nhưng mà ai à. đề nghị ai đề nghị cái cái cái trò chơi đó dạ bạn đó ạ à. rồi có vấn đề luôn cuối cùng là sinh nhật không tới phải không dạ thì à, trong cái 3 tháng đó vừa tới tháng thứ hai thì bạn ấy có người mới sau lưng em thí dụ 3 <laughs> ngày thì được ha yeah. Dạ. thí dụ giận nhau mình hay là gì mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không trời ơi yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi đúng không quý vị ờ em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi đó dạ. để muốn về phải không về người ta sành điệu á đừng có nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy ờ đó dạ, nói chuyện đồ ghê quá em cũng trải qua ba mối tình ba mối tình mối tình <laughs> dạ vâng thì uh, hai mối tình trước là trước khi em đi du học là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi nhưng mà bạn đó không tin mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây dạ quen được hai tháng dạ bởi vì uh, gia đình bạn đó là theo đạo thiên chúa giáo ờ. khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo phật thì ngăn cản không cho quen nữa còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi à, em với có... cái tài đờn hát như thế này <laughs> với tài đờn hát như thế này thì em có hai mối tình từ lúc chưa biết đờn hát <laughs> là coi như là thất tình xong mới biết đờn hát hả dạ đúng rồi mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ à. năm em học lớp 8 mối à. tình thứ hai là năm em học lớp 9 nó vội vàng quá vậy nó vội vàng quá vậy thời còn trẻ mà uh, lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh ảnh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi hồi đó là à. quen qua à. yahoo giận chia tay luôn bây giờ nè tôi nôn lắm tại hôm nay là có người lớn có ba có mẹ hai bên đi theo nè mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không à, trước tiên thì à, xin chào à, chị cát tường dạ. và anh minh đạt dạ. nói về là cô bé ngồi ghế màu đỏ thấy thì tánh tình cháu cũng hiền cũng không có được là được tự nhiên như, mấy bạn gì đó, dạ ít nói hơi ít dạ. nói bạn áo xanh thì nó thẳng ra cũng được học thức cũng cao mà hình là hơi là lanh lẹ hơn là em của em ghế màu đỏ dạ Ờ, nói chung là ok hết hai người người nào cũng ok hết ok hết cô tham quá yeah. rồi bạn đi giờ bạn cho một cái quyết định ra là giờ chỉ được chọn một thôi mình cùng trang lưới với bạn mình nè gu em với lại cẩm vân khác nhau vậy hả vậy dạ. thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho cẩm vân đó <laughs> màu đỏ nha vân màu đỏ nha vân ơi rồi mời uh, gia đình kế bên em dạ. giới thiệu đi em à, em là anh đào là chị của nhung ạ à. em xin chào anh uh, Hứa Bích Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người à, trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn à, bạn ghế xanh thì chững chặt hơn, ừ. thì có lẽ là sẽ ờ, có một tí tương đồng với lại em gái của em. con mời bác trai. Dạ là phụ huynh của em bé Tơ à, bé yeah. Dạ. Tường. Nhìn hai người thì tôi cũng biết sao lựa để chị nào mở màn ra thì để cho mọi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát à, rồi nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được chừng nào mở màn ra thì để cho con nó lựa không được. kịp á mở màn ra là con bé vân đứng đây múa liền <laughs> không kịp á bây giờ <laughs> thôi được rồi dạ cảm ơn bác rồi mời bạn trai bên đây dạ chào chị cát tường chào anh đạt ạ à. em là bạn của thoại những bạn nhung thì hát hay còn bạn văn thì lại múa lại chưa biết múa đẹp hay không nha chưa biết chưa biết à <laughs> chưa biết khúc này em nghe nói là múa đẹp mà mà trong khi đó thì Mỹ thoại cũng ờ, thì múa cũng đẹp Oh. Em thấy là mường tượng là thấy giống ờ, Mỹ thoại á Đấy là hồi xưa em thấy ờ, dạy múa cho mấy em á À rồi hay quá Bạn bạn Vân là hợp phải không? Dạ Rồi cảm ơn Cưng Nói vậy thôi Bây giờ dạ, cho các em một cái ưu tiên nè Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra Em muốn chạm thử không? ừ. chạm thử không cần ạ à. được chạm để chị đưa em đi á dạ. đứng lên đây nhìn thẳng về phía trước hãy đưa cô gái bên ấy lên dạ để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận nhắm mắt và cảm nhận đôi tay sao dạ mềm dạ mềm <laughs> sao có râu tay có râu vậy à cái này em thử cái này em thử cái này là tay anh tay anh anh vui thôi vui thôi vui thôi chứ không phải nha đừng thấy cảm nhận lên bò lên không được anh không được nha ôi lạnh quá lạnh em biết bàn tay đó của ai không chắc là của bạn vân của bạn vân nhắm mắt lại vậy? cảm nhận một xíu đi nắm tay rồi đứng dậy múa liền nè múa liền đi cho em nhạc ạ à. rồi ô đúng dạ. phải liền chứ Thank you. trời luôn kìa sao sao sao thì múa đẹp chị nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào em thấy bà đây cũng dễ thương thấy bà đây cũng dễ thương sao cái giọng lạc giọng luôn vậy sao? <laughs> sao lạc giọng luôn vậy người ta múa tao mới hơi thở nó không ổn định chứ em ngồi không mà em căng thẳng hả tường sao dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp phải học qua trường lớp chị thấy múa là cũng nhìn em không. bắn bắn dữ lắm mà hồi nãy bạn sao? nói là không học qua trường lớp gì đó thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp em cũng ờ, thấy thích những người múa đẹp uhm. hả rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi cảm xúc của em như thế nào dạ thì ờ, anh ghế đỏ có vẻ hơi ờ, bồi hồi hồi hộp khi gặp em hả anh chưa có một mối tình nào dạ. trai tân trai tơ nó vậy đó em xin tặng quà à, em xin tặng quà mời em xin tặng quà liền ơi gì để tặng cho bạn à, Văn một cái con ốc em cảm ơn anh có ý sao lẹ vậy đứng bên đó nói chuyện chút đi ý nghĩa, ý nghĩa gì hay gì tự nhiên hồi nãy em, ờ. em thấy em cầm đi đi thế này là hết hồn luôn á <laughs> nó nghe được tiếng ờ, sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui cũng hay à vậy thôi đó hả có chứ không con ốc này có nghe được tiếng anh không tiếng gì có nghe được tiếng anh trong này không không không không nghe u u chứ thông cảm thiệt tình thiệt có người ta thiệt tình ta chưa có tình trường mà đừng có cười người ta dạy thiệt tình luôn á